Mời các con cùng quan sát phần kiến thức. Cô có ví dụ sau. Bây giờ cô sẽ so sánh hai phân số có cùng mẫu số. Khi so sánh hai phân số có cùng mẫu số thì ta phải chú ý những điểm nào? Các con cùng nhìn và lắng nghe. Trong hai phân số có cùng mẫu số, các con sẽ thấy phân số nào có tử số bé hơn thì phân số đó bé hơn. Phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn. Trong trường hợp hai phân số có cùng tử số thì chúng sẽ ra sao? Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau. Cô giáo Ngọc Lan xin nhắc lại với các con trong hai phân số có cùng mẫu số. Phân số nào có tử số bé hơn thì phân số đó bé hơn. Phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó sẽ lớn hơn. Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau. Chúng mình cùng quan sát từng ví dụ. Cô có phân số 2 phần 7 và phân số 5 phần 7. Hai phân số này có chung mẫu số là 7. Khi đó ta chỉ cần quan sát phần tử số 2 so với 5, 2 nhỏ hơn 5. Vậy thì phân số 2 phần 7 sẽ nhỏ hơn phân số 2 phần 5. Và ta dễ dàng điền vào đây được số bé hơn. 2 phần 7 bé hơn 5 phần 7.